chào đến tất cả mọi người đã và đang đồng hành cùng Thu Podcast. Hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023. Sau những ngày lễ phục sinh ở Na Uy. Năm nay vào tháng 4 rồi, mà thời tiết, cũng như khí hậu, vẫn còn ảm đạm. Trong nhà, mình vẫn còn bật lò sưởi ấm. Có nhiều bạn đặt câu hỏi, tháng 4 ở Na Uy, có gì đặc biệt ngoài không khí lạnh, vào dịp lễ phục sinh? nghe có vẻ rất hiu quạnh, lẻ loi và cô đơn. Ở Na Uy, vào tháng 4, thì khí hậu cũng như nhiệt độ hàng tháng, trên 0 độ C, vào phía nam, của các khu vực vùng ven biển, và vịnh hẹp. Tháng 4 là tháng có lượng mưa ít nhất trong năm ở miền Nam Na Uy. Có một số giả thuyết về nguồn gốc của tên tháng 4. Đây là cách giải thích phổ biến nhất, nhưng không nhất thiết phải đúng nhất, vì cái tên này được kết nối, với động từ tiếng Latin là aperi, có nghĩa là mở ra. Do đó, tháng Tư được coi là tháng mở đầu cho mùa hè. Vào đầu tháng Tư, có một ngày rất đặc biệt, đó là ngày cá, vào tháng Tư. Có nghĩa là, sẽ chuẩn bị lừa ai đó, vào ngày 1 tháng 4. Bất cứ ai để mình bị lừa, đều bị kẻ đứng sau trò đùa, lớn tiếng nói là, cá tháng 4. Phong tục này vẫn còn luân hồi, vào đầu tháng tư, ở hầu hết các quốc gia có văn hóa phương Tây. Lịch sử này cho ta biết, những điều sau đây. Bối cảnh của phong tục này, cá tháng tư, không rõ ràng lắm. Một giả thuyết cho rằng, truyền thống có thể bắt nguồn từ quá trình chuyển đổi từ lịch Julian sang lịch Gregorian. Đã diễn ra ở các quốc gia công giáo vào năm 1582. Sau đó, người ta quyết định rằng, ngày đầu năm mới, vào ngày 1 tháng Giêng. Khi một số người Pháp, họ không tuân theo mệnh lệnh của giáo hoàng, và cố gắng đón mừng năm mới theo truyền thống, vào ngày 1 tháng 4. Thế là họ bị gọi, là những kẻ ngốc, luôn bị chơi khăm. Ở Pháp, ngày 1 tháng 4 được gọi là Poisson de Avil, dịch ra là cá tháng 4. Thuật ngữ này đề cập đến một phong tục cũ là dán hình ảnh một con cá vào lưng của người không biết gì, và đang bị chơi khăm. Sự chuyển giao từ mùa đông sang mùa xuân đã được tổ chức với những bữa tiệc hoang dã ở nhiều quốc gia. Có lẽ phong tục lừa người có thể được kết nối với các bữa tiệc này. Mùa xuân đến muộn hơn ở các quốc gia Bắc Âu so với các quốc gia Nam Âu và phong tục của kẻ ngốc ở một số nơi có thể được liên kết với ngày 1 tháng 5. Chắc các bạn có biết đến những người đi trên que keo, được gọi là mèo mây, hoặc ngỗng mây. Mèo mây, được biết đến từ quốc gia Đan Mạch, và từ miền Trung Na Uy. Theo văn hóa dân gian Đan Mạch, mèo sinh vào tháng 5, nó có thị lực kém, và bắt chuột kém. Nhưng, ở Na Uy thì thuật ngữ, ngỗng trời phổ biến hơn ở quốc gia Đan Mạch. Thực tế, có thể nó liên quan đến ngày 1 tháng 5. Vào ngày này, thường có hội chợ Ga Cúc, và con chim đậu trên một nhánh cây cao, có thể được hiểu là một con ngỗng trời. Cách để đánh lừa vào ngày 1 tháng 4, như sau. Nhiều người coi đó là cách lừa bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân trong ngày 1 tháng 4. Trò đùa có thể liên quan đến việc nhờ ai đó nhặt hoặc mua thứ gì đó không tồn tại. Chẳng hạn như một cái tuốt nơ vít thuận vào tay trái, hoặc một cây gậy, chỉ có một đầu. Vào ngày này, bạn cũng có thể gặp phải những cơn thịnh nộ. Ví dụ, có thể là ai đó, đi qua cửa, sẽ bị dội một xô nước vào đầu, để mua vui cho khán giả. Hoặc, đó có thể là những sinh viên, đặt xe ở những nơi không bình thường. Cũng có thể là, bạn cố gắng khiến mọi người tưởng tượng ra những điều khó tin. Truyện cười tháng tư được truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nó có tác dụng lớn nhất vào ngày này. Các tờ báo đã sớm có mặt khi nói đến những trò lừa bịp như vậy. Vào ngày 1 tháng 4 năm 1936, tờ Honolulu Star Bulletin đã đăng một câu chuyện giật gân rằng một con tàu Viking đã được tìm thấy trong một mỏ đá gần Waimanalo, Oahu. Phát hiện đó đã được mô tả cẩn thận và phần trình bày có vẻ đáng tin cậy cho đến khi gần cuối bài báo, người ta nói rằng có một dòng chữ trong quy ước được hiểu là tháng trung ương ngu xuẩn. Phương tiện xem như, bị hạn chế nhiều. Các phương tiện truyền thông Na Uy đã có truyền thống lừa độc giả của họ bằng những câu chuyện khó tin vào ngày 1 tháng 4. Tuy nhiên, phần lớn các tờ báo lớn đã ngừng hoạt động này. Lý do là không nên tập trung nhiều vào tin tức giả mạo. Đối với các phương tiện truyền thông, điều quan trọng là xuất hiện với hình thức đáng tin cậy. Tuy nhiên, không phải tất cả các tờ báo nào đều từ bỏ việc đánh lừa độc giả bằng trò đùa cá tháng tư. Đối với mình thì ngày này rất vui khi mình còn trẻ. Nhưng bây giờ thì không còn tìm thấy niềm vui này nữa. Mỗi lứa tuổi ở vào mỗi giai đoạn khác nhau. Niềm vui, lý tưởng từng trải theo thời gian. Những bạn trẻ hơn mình, hãy hưởng thụ hết những gì có thể. Mình tạm dừng đoạn ghi âm ngày hôm nay. Mình hẹn bạn đón nghe đề tài mới vào một ngày gần đây. Chào thân ái. Đăng ký và ủng hộ kênh của mình đang dành riêng cho các bạn muốn đón nghe. Thân thương. Anh thư. Ngày 15 tháng 4, 2023.